I love you. Yeah, you set my soul on fire. Hello mọi người đã quay trở lại với channel của mình nha Ngày hôm nay thì mình sẽ chơi lại nhưng mà tiểu thuyết ra cho mọi người cùng xem vào buổi uh, thứ bảy Ờ oh, thứ bảy Khiếp đêm qua mình vừa mới thức đêm để làm uh, deadline đến tận gần 3 giờ sáng mới xong Giờ mắt kiểu đang díu hết vào <laughs> nhưng mà vẫn phải dậy sớm để ờ, chuẩn làm những cái bài khác nữa với lại chơi game để làm clip wow vừa rồi ờ, kiểm tra thì dĩ nhiên là đề mở nhưng mà các bạn biết là cái cuốn sách của mình nó học rất là dày nó dày bằng một cái ngón tay ngón tay cái luôn á mà đó là ừ, thầy kêu là ờ uh, tôi cho câu hỏi trong nó nhưng mà muốn lật đâu thì lật các bạn biết rồi làm sao mà biết chỗ nào mà lật một cái cuốn sách năm trăm mấy trang mà đi kiếm một cái câu hỏi nằm ở trong cuốn sách đó nó rất là viển vông luôn giống y như là tách ờ, tách tách cái quần tách cái quần gì giống như là hóa học vậy đó mà đôi khi hóa học mình còn bỏ cái thứ này thứ kia vào ấy, nhiều khi mình còn biết đúng không nhưng mà cái câu hỏi này thật sự nó nó nằm ở đâu đâu đâu đâu đâu trong một nghìn mấy trang năm trăm mấy trang thì làm sao mà mình có thể tìm được đó à, cho nên là cái bài vừa rồi không biết là có được không nhưng mình cầm giác rất là ổn mình cũng không muốn làm lại uh, cái đề mà kiểu nâng điểm như thế này nhưng mà thôi nếu mà muốn uh, làm lại thì mình phải làm thôi uh, được điểm nào hay điểm đấy có nhiều đứa mà đi kiểm tra biết là đề mở rồi nhưng mà đợt mà không chịu đi in sách tại đợt trước thì mình có học online cho nên là cũng không có làm nhiều sách vở lắm à, toàn là mở sách bằng máy tính đó khi học offline trở lại nó cũng trả in luôn đó, bởi cho nên chắc là điểm thấp cũng lý do vì thế khổ chết đi được ấy ô thôi chết rồi hôm nay mình cầm ủa sao mình đổi nhân vật này cầm nhánh chín vậy ta khó hiểu vãi chết rồi mình đi cứu nhánh chín đó một cái gương về là một đứa đai nè nó dí tôi xong rồi chạy tù nhân ơi lấy cái dây gì chạy đi trời ơi sao hôm nay mình cầm nhân vật này bằng cái nhánh chín chả hiểu nổi ấy sorry sorry nha không để ý nhưng mà mình thấy cũng có nhiều người chơi con này chín lắm nhưng mà mình thì thích cầm nhánh 6 để đi cứu người hơn mấy cái người mà có skill để cover cho bản thân ấy là mình toàn cồng nhánh 6 thôi Rồi chị mù chạy sang bên cái ờ, khu đóng tàu á Em sửa máy gần được 60 70 rồi Dạo gần đây tự nhiên đang chơi wifi Viettel ngon lành Nó cứ hay bị giật giật lác lác chơi mà muốn chửi thề luôn Rồi đi ờ, sửa máy tiếp nha ờ, Bệnh nhân chắc là để cho chủ tế cứu bữa nay mình chơi mình gặp hai bạn này cùng uh, clan với nhau hả nói chung là chơi game mà gặp những cái bạn mà cùng clan với nhau cùng chơi với nhau ấy, thì cảm giác là yên tâm lắm chứ không phải chơi kiểu solo thì nhiều khi rất là đau lòng có nhiều bạn ấy, chơi cùng mình cũng hiểu cái cảm giác cái đó rồi đó vô thấy ờ, đồng đội cai 5 giây xong rồi bắt đầu ra comment bảo là em hiểu ờ, chế độ mất vòng đó bà gọi vòng gần quá nó, nó chém mất cái vòng bạn vô bạn ấy bình luận ờ, bạn ấy chat đến mình là em hiểu cảm giác của anh rồi trời ơi tất nhiên là phải hiểu cảm giác của tôi chứ trời ơi nhiều khi ai mà không muốn thắng nhưng mà vô mà thấy uh, đồng đội đá cái bột đá cái rộp thế là thôi rồi ờ, nếu mà cố gắng cứu một lần cứu lần thứ hai mà xoay chuyển được tình thế thì có thể là thắng vô mà bẹt bẹt hoài là nằm xuống là coi như là thôi rồi đó delete cái clip liền luôn là SOS là cứu tôi đó trời ơi lâu nay thì mình cũng quên cái cảm giác gọi là đi ờ, con cho đồng đội bằng cách uh, sử dụng tờ giấy chả ai nhận hết trơn ngày xưa thì mới ra nhiều người ta còn ham ham đúng không người ta phó mặc cái thân xác thể xác ờ, vàng ngọc này cho người ta để mà điều khiển đó, từ khi mà người mọi người gọi là tỉnh táo rồi cho nên mọi người không không có đổi nữa bài bệnh nhân nha không hiểu sao nay mình cầm đánh chín nữa đau lòng ghê à, nổ luôn nha nó đang mới mới mới đặt cái bà kia, ông kia lên ghế nổ luôn nổ luôn nó về kìa Rồi, rồi, nó bắt chị chủ tế rồi đó Nhưng mà những cái lúc như thế này thì mọi người cũng nên ờ, đánh đo, cân nhắc xem là có nên là đi ờ, đứng ở giữa map này nè Để coi, ví dụ nó bắt được chủ tế thì mình sẽ đi vòng lên cứu Hoặc là xem sao mình sẽ đi qua bên nào bên nào cũng Mình phải cân nhắc rất là kỹ nha Giả sử như ví dụ nó bắt được nữa chủ tế mà nó không cam á Thì mọi người cũng có thể là Ủa không nó bắt chị mù má Nó bắt chị mù Tôi lộn rồi Đó Mình sẽ đi đây Đi đường vòng vòng Đừng có đi đường quốc lộ nha Đường chim bay nha Chúng ta sẽ đi đường vòng đây này Me me làm sao cứu được ờ, chị mù là thơm bơ nè Trời ơi, sách xa thế, chém ở gần đây mà sách tận đút nó tút dưới đấy Rồi, có vẻ không cao mà đó Bây giờ đi cứu bà mù Thôi rồi sao nó bắt được cái gương qua đây vậy? Chết tôi rồi Nó bắt được cái gương qua đây là tiêu mình rồi Thấy rồi thấy rồi Chủ tế ơi đi cứu mù đi U là trời Sao không biết sao ném cái gương qua đây Xoay phát trúng thì mình luôn Sợ luôn ấy Thợ săn Ui dồi cái gương dơ đúng không ở ờ, cái gương dơ thiệt má đặt cái gương đó là biết thấy dơ rồi đó tại xoay ngang xoay dọc không thấy cái bóng đâu là nhìn thấy dơ rồi Uchiha Mari Madame Uchiha Đít Bự Rồi Giờ không biết nên đi hướng nào Nhưng mà bây giờ nó cũng hết bắt đỏ rồi mình ton ton chạy ra cổng thôi à, chị mù nè tới nè chị lên đây em hiêu cho này chị ơi mà đa mà đặt gương mà sai một cái là mọi người có thể là đảo gương hoặc là đảo bản thể nha chứ mà để vậy mà chém là coi như te tua rồi đó <laughs> Nhiều người họ bắt hướng họ chơi game ảo lắm Chả hiểu nổi luôn Thôi thua rồi má Đi thôi Ủa đầu hàng hả? U là trời Ok mọi người đừng chuyển kênh nhé Mình sẽ là thêm một trận đấu nữa cho mọi người cùng xem nha Trời ơi tôi vô map này nữa mọi người ơi Làng ven hồ Làng giang hồ đây chơi nhân vật này cũng có rất là nhiều lợi thế ví dụ như là các bạn có thể đẩy hunter từ trên cao xuống mình rất là thích cái cái trò này ờ, nhưng mà cái thao tác mọi người phải nhanh ví dụ như là đặt ngồi xuống ngồi xuống liền và dùng giấy đẩy nó sẽ làm cho hunter khựng lại khoảng tầm đâu một giây ấy đâu mình đổi mọi người có có ai chịu đổi không nếu như mọi người không chịu đổi là mình cũng chịu rồi tại nhân vật này các bạn thấy mới ra thì nhiều người thích đổi lắm dành nhau cái cái cái nhân vật này có nhiều người thì lại ờ, chơi phát chán không thích đổi đúng không rất là nhiều thứ <laughs> rất là nhiều cái kiểu người chơi rất là buồn cười rồi đặt cái vòng ở đây đây cho nó xa xa cái máy tí rồi có cái thư của thư giải máy của người đưa thư sợ thiệt đó Giải cái máy đúng nhanh luôn Rồi yêu quái tới rồi Rồi chị cá tới má ơi Ủa gì vậy Chị cá thì chị làm gì bên đấy vậy Đi qua đây rồi mà Trời ơi chị đuôi rồi Trời ơi, kiếm gì ở à? bên đấy vậy? Mới chạy xuống đây vẫn chả thấy luôn Bởi tôi thấy cái map này tối quá mà May là tôi chưa, chưa không chơi skin đen đấy Tôi mà chơi skin đen đấy chắc bà mù luôn Rồi đổi cho mình đi Ok, ui ôi, có người đổi rồi, có người đổi rồi thơm bơ ngay vào luôn nha đừng ngắt kết nối nha để mình dùng nha đừng ngắt kết nối ở đây khi mà mình được đổi như thế này thì mình sẽ được sử dụng cái bảng persona của họ luôn đó rất là tuyệt vời đúng không mọi người nhưng mà không có dùng emote được dư vòng quá xài bớt đi rồi mình sẽ đi cứu tiên tri cho nói chung là nữ chủ tế là nhân vật không thể thiếu ở trong cái map này rồi đúng không mọi người nó rất là rộng cho nên là mình chưa rank nhá mình toàn ban một là thiên tri hai là chủ tế có hôm nào mà hứng lên là không ban chủ tế thì sẽ ban hương sư cái cái nhỏ hương sư tôi ghét cái đứa nào nó chơi hay nó xịt mắm mắm nó xịt mắm lên trời xuống biển nó trời ơi đánh mất mệt luôn á tôi tới cứu mà còn đi đi đi đi đâu thế này Tới cứu mà còn phi lao Ổn Đi thẳng luôn bạn ơi Đi thẳng xuống luôn Cứ vòng luôn lúc nào cũng chờ đón bạn luôn Không lên lầu luôn Bà cá bà làm gì mà ngủ bên đấy thì sao á Sướng nhờ Được đồng đội cho xài ké thể xác Công nhận phê ghê Mà tới kìa Vô vô Rồi mình đi uh, tiếp tục bù cái máy đó Lâu lắm rồi mới được trải nghiệm cái cảm giác gọi là được đổi xác với đồng đội ấy. Nhìn nó phê Mà các bạn thấy không Mình cầm những chín mà mình đâu có được cai đâu Rầu ghê luôn á Nếu như mà đổi một cái nhánh 6 á Là nó sẽ là một cái trường hợp khác Trời thôi xỉu úp xỉu đau gì đó Rồi ờ, đi cứu luôn nè Hiêu kịp không? Không chả thấy cái động thái gì ở bên đó hết trơn ấy. Rồi bốc lên rồi Bốc xác lên rồi Mà công nhận cá nó bơi gớm nhỉ Nó đát, nó làm hai đường thẳng thôi là coi như là nó cũng xong xuôi rồi đấy Đây để tớ cứu cho xong bắt đầu sẽ nổ máy là trời u là trời u là trời sos sos rồi ai bị đấm đây xong nổ máy là vừa rồi đó nổ máy rồi xong mất tiêu luôn má mà may là mình cũng không có nhảy cái ván này nha tôi mà nhảy cái ván cũng nhận mất tiêu thật luôn đó nha rồi đi đâu chơi đi đi đâu chơi đi nha à mọi người chơi đưa thư thì mọi người cũng ui mọi người kiếm cái thư hầm gửi cho đồng đội để họ mở cổng cho nó nhanh nha vừa kiếm được hầm mà còn vừa mở cổng nhanh nữa thì còn gì bằng đúng không nếu mà mình chơi team với nhau thì không cần gửi thư hầm cũng được báo vị trí hầm cho nhau cũng được còn chơi solo thì nên gửi hết thân ai đây cũng gửi luôn đi ship chó mà lâu rồi mình cũng không chưa chơi nhân vật gọi là đưa thư nữa để mai mốt làm lại cho mọi người coi rồi xong chị tiên chi rồi trời ơi đừng có hối chim cổng chưa mở xong đấy thôi ờ, tiên chị ở lại vui vẻ nha tôi đây tôi đi đây <laughs> tôi đi đây trời ơi sos cứu tiên tri đi sos